và mình vừa mới gội đầu với cả rửa mặt xong Bây giờ thì mình sẽ đắp mask để các ẩm cho buổi sáng Trong cái thời gian à, đắp mask thì mình có thể làm được những việc như là kiểu Check mail xong rồi đi à, làm đồ ăn sáng đội mask khô Thế là với kem chống nắng make up được rồi À cái mask hôm nay mình sử dụng <laughs> Tôi giới thiệu với mọi người là cái mask của Lagivado cái brand này là brand Hàn mà mình mới thử Tại vì đợt sale Shopee vừa rồi ấy thấy khá là hot Bạn này có cái uh, kem dưỡng body mình thấy có mấy nghìn lượt mua trên Shopee ấy Nên là uh, cũng mua về thử cái đấy thì tối mình sẽ review cho mọi người là tiện mua cái kem body đấy nên là mua một số sản phẩm khác luôn Đầu tiên thì mình sẽ phải lấy cái tinh chất này để thoa lên mặt bạn này thì mình dùng thì thấy có khá là nhiều tinh chất tinh chất Cái bạn mask này thì sẽ không có cái miếng uh, nhựa để để nhưng mà mọi nên là mọi người phải gỡ ra tuy nhiên thì bà bạn này mình thấy là chất nó cũng không quá khó để gỡ ra rất là dễ thôi bạn này thì mềm ở mức độ vừa phải không không quá là mềm và cũng khá là khó rách công dụng chính của cái mặt nạ này thì sẽ là cấp ẩm và dưỡng trắng sáng da cho chúng mình nhưng thường thì dùng mask mình cũng chỉ quan tâm đến cái tác dụng là nó cấp ẩm có nhiều không ấy Đấy chứ còn răng sáng thì mình cũng không quan tâm lắm ừ. ok rồi ừ. mình sẽ đắp tầm khoảng 15 phút thôi nha